rồi mình nhắc lại một lần nữa này ở trong ngày hôm qua thì mình đã hướng dẫn anh chị đó là cách bật cái tính năng thông báo một lần đó là cái tính năng đó để nó phục vụ cho phục vụ cho cái one time notification request ở trên ManyChat này đó sau khi anh chị bật xong rồi đúng không đó mình mở lại cái phần mềm chat rồi mình bấm vào phần automation mình sẽ mở sẵn một cái flow đúng không follow phần phần uh, tặng quà đi qua đây đúng không đây khi anh chị bật cái tính năng thông báo một lần cho gì ở trên fanpage của, của chúng ta rồi thì cái quả chuông này hình quả chuông này one time notification request này nó mới hiện thị ở trên đây ấy chị nhá đó có nghĩa là sao có nghĩa là gì khi khách hàng nó bấm vào cái nút đó đúng không nó bấm vào cái tính năng này này one time notification ở trên many chat này thì ngoài 24 giờ anh chị có quyền gửi một tin nhắn bán hàng duy nhất hoặc là không có nội dung bán hàng cũng được ngoài 24 giờ đúng không còn nếu như khách hàng ấy nó không bấm vào nút này đó mà anh chị cố tình gửi tin nhắn và có nội dung bán hàng khuyến mãi ngoài 24 giờ thì Facebook nó cảnh báo anh chị một số Facebook nó nó sẽ khóa luôn cái page của anh chị à một số tài khoản sẽ bị khóa cái tính năng đó là gửi tin nhắn anh chị hiểu vấn đề không đó thì mình giải thích lại này trước ngày 14 tháng 3 nó, nó có một cái tin gọi tin follow up nhé follow up thì rất là hay như này là ngoài 24 giờ khách hàng không tương tác lại thì anh chị vẫn có quyền gửi một tin tuy nhiên bây giờ nó sinh ra cái nút anh chị nhé khách hàng đồng ý cơ khách hàng nó đồng ý nó bấm vào cái nút này nó nó bấm vào cái chủ đề này đó thì anh chị vẫn được quyền gửi nhé. thêm nó khác nhau ở cái nút thôi trước trước đó nó tin follow up này không có nút thì anh chị chủ động gửi được một tin nhưng mà về sau này từ ngày 4 tháng 3 2020 đổ lại đây thì nó có cái nút đấy hoặc là notify me thông báo cho tôi như vậy đó thì bây giờ mình sẽ thao tác ở trên gì ở trên phần mềm ManyChat rồi trước đây là một chiến lược đúng không đây là một chiến lược mình hay làm này ok rồi nhé chứ lược bị hay làm này à, ví dụ là sau khi hàng họ họ nhận quà xong rồi đúng không thông thường ở cái chuỗi cuối cùng nhé mình yêu cầu họ bấm vào cái nút bấm vào cái nút one time notification này đấy thì anh chị cứ mỗi một chiến dịch bán hàng ở cái phần cuối cùng anh chị nên kêu gọi hành động họ bấm vào cái nút đó nhé để sau này anh chị có quyền gửi cho họ cho nó khỏe anh chị nhé có quyền gửi cho họ thì sau này gì anh chị thấy là gì cái bí mật nó nằm ở đây này đấy và tại sao đối thủ nó nó gửi khâu ở tin mà mình vẫn gửi được đó. thì bây giờ mình sẽ thao tác các chị nhé thao tác này và mình sẽ mở một cái tin nhắn mới nhé bấm vào có hai cách này next step này đúng không bấm chuột trái này rồi mình hay làm kiểu này này đây mình bấm vào messenger này đây chủ đề này chủ đề mình sẽ bấm vào đây này bấm chuột vào cái phần ô cửa sổ đây đúng không và mình sửa tên à mình ghi là gì là OTNR o, à bật bật đi bật OTNR cho cái quà tặng này nhá chủ đề nhá chủ đề là là mình lưu lại cái chủ đề là khách hàng đã, đã bấm vào cái 101 chiến lược đúng không 101 chiến lược đúng không đấy ra đây đã và mình bấm chuột vào ô tách này sau đó là mình gì mình bấm hình quả chuông này chiêu quả chuông nhá rồi mình xóa đoạn text đi nhá xóa đoạn text đi làm lại nhá xóa hết đi này xóa đi luôn này đó bật OTR đúng không và anh chị nhớ đây loại nội dung nhá là anh chị chọn cho mình là gì one time notification topic đây hiện tại chúng ta chưa topic này đúng không chưa topic thì cứ bình tĩnh bây giờ mình mình sẽ bấm vào quả chuông này bấm vào quả chuông chiu quả chuông này đúng không rồi nó nó ghi là description the topic of your future follow up đúng không à đây mình sẽ anh chị bấm chuột vào đây này bấm chuột vào đây nhé vào ô này thì nó hiển thị ra chúng ta nhập một cái topic à một cái chủ đề chị nhé chủ đề đây mình giải thích luôn này cứ mỗi một follow ví dụ đây là mình đây là gì đây là một cái chủ đề mình tặng quà đúng không thì cái chủ đề này là mình ghi là khách hàng đã bấm à, đã nhận quà rồi đúng không đã nhận quà đó thì để sau này chúng ta phân biệt được là gì khách hàng vào từ chủ đề nào đúng không topic là chủ đề đúng không bấm chuột lại này đó và mình sẽ nhập tên chủ đề ghi là enter a topic đó là gì là đã nhận 101 CL đúng không đó sau đó mình bấm vào new topic à bấm vào đặt cái đã có nghĩa sao có nghĩa là những khách hàng nào nó bấm vào cái chuỗi follow này này đó thì nó thuộc chủ đề này anh chị nhé để phân biệt luôn ví dụ sau này anh chị tạo những follow bán hàng ấy là ví dụ hôm nay anh anh hóa bán uh, cơm gạo nứt đúng không thực phẩm sạch mà cơm gạo nứt uh, nhà làm chẳng hạn này ví dụ thì anh hóa sẽ ghi cho chủ chủ đề ở cái chuỗi bán hàng này chỉ liên quan đến sản phẩm cơm gạo nứt đúng không thì anh anh hóa sẽ ghi đề gì à những khách hàng gì đặt hàng gì đặt hàng cơ gạo nứt đúng không đấy thì mình để nó dễ hơn nhá topic chủ đề gì thì anh chị có thể là gì ờ, xẹp quảng cái này thôi để như này cũng được để này để sau này hiểu này là nó thuộc là topic là đã nhận 101 chiến lược đó rồi phần mô tả này phần mô tả này phần mô tả này description này phần mô tả là phần cái phần kêu hành động nhá phần kêu hành động này đấy thì cái Note Family này một số cái máy điện thoại của anh chị nhé là vẫn cài đặt mặc định là tiếng Anh thì anh chị sẽ nhận được là từ Note Family còn một số anh chị mà sử đã cài đặt là tiếng Việt ấy, thì nó hiển thị là thông báo cho tôi đúng không <clears throat> rồi nhận ưu đãi này à, để nhận ưu đãi à để gì ta để giúp bạn để giúp bạn à, à, nhận chương trình chương trình à, khuyến mãi tiếp theo đúng không à, chấm này vui lòng vui lòng bấm vào nút à, hai chấm này notify nhá em mình ghi cả hai chữ này notify này no này uh, à, t này file này mi đó hoặc thông báo một à, thông báo cho tôi đúng không hoặc là thông báo cho tôi thông báo cho tôi đấy thông báo cho tôi đúng không thì giao diện một số anh chị đã cài đặt sẵn giao diện tiếng Việt đấy ở trên điện thoại thì họ, anh chị sẽ thấy cái từ notify me này nó nó nó biến thành một cái chữ đó chị tiếng Việt đó là thông báo cho tôi là gì à, để để chúng tôi tiện gửi quà cho bạn như vậy đấy để mình để mô sau này là nội dung của chị tự ghi nhá rồi sau đó là gì mình sẽ nối lại next step này nối này đúng không sau đó bấm vào public thử thế nào à chia rồi chia rồi nó bảo là gì test không vượt quá 65 ký tự chỗ này này không vượt quá 65 ký tự đấy tham giải của này chết tham là thầm gì này cái phần text phải gì nét gian là không vượt quá đâu đấy tiếng Anh mình đọc thành tiếng Việt luôn <laughs> không vượt quá 65 gì đấy character uh, ờ, long đấy đọc tiếng Việt cho nó hài cho vui đấy tức là mình nhìn mình hiểu ngay nhá ngữ pháp mình hiểu ngay lập tức nhưng mà mình đọc mà không chuẩn thôi thông cảm vậy thông cảm hiểu được rồi đúng không người Việt chúng ta như vậy dễ hiểu một số anh chị học khóa học này ví dụ cho chị ờ, chị quyên chị là gì chuyên anh văn đúng không chị học mình mà mình đọc tiếng anh chị cứ bật ra chị cười chị bò chị cười chứ há há cái mồm ra đúng không chị quyên đó chị quyên chị học một trường quốc tế đấy là chuyên chuyên ngoại ngữ ấy mà mình đây bà cười đây bà ngồi bà cười này đó. mà thấy bây giờ thì anh như đọc tiếng việt thì hài ok bây giờ mình sửa lại nhé miễn là sao mình giải thích cho chị hiểu rồi không vượt quá đúng không chị quyên <laughs> test mất be <laughs> ok là ờ, để giúp bạn nhận được chương trình khuyến mãi đúng không Ai, xóa mấy từ để cho nó đỡ đỡ dườm già khi nào hiển thị là không nó không hiển thị cái cái hình cảnh báo này hình tam giác có dấu chấm than ở ở ở giữa ấy, thì là anh chị được nhá để xóa bơi này Giờ tôi đúng không rồi cứ vẫn vẫn ôi giời. à ưu đãi thầy vui viết viết từ ưu đãi xem nào thấy chưa ưu đãi thế à được rồi chị anh <laughs> à, nhập nhận ưu đãi ngay nhận này vượt vượt quá à bấm thôi xóa từ này đi để làm sao cho ngắn ngắn lại nha bấm này à, ờ, nhận ưu đãi đấy nhận ưu đãi ngay ấy rồi ok rồi Ôi, xóa đi một cái nha, xóa đi ký tự đây nào rồi là cho sát lại thế nào rồi xóa cái từ ngoặc ngoặc đi ok rồi bấm nút cách thử xem nào được ok nhá để nhận ưu đãi ngay đúng không bấm bấm nút này đấy thì anh chị hãy kêu gọi như này nhá, rồi bấm public thử này rồi bây giờ chạy thử nhá anh chị nhá bây giờ mình sẽ copy cái link này <clears throat> qua bên Facebook của mình đây bấm vào rep URL copy URL chuyển qua đây và mình dán vào đây đúng không ví dụ này thì mình đã bấm vào cái à, mình đã bấm vào đường link ở trên à, quảng cáo fanpage của họ rồi xem nó nói cái gì đây thì Phạm Thanh Bình đã nhận quà một lần rồi bên shop em giới hạn chỉ một lần thôi thông cảm nhé he he à, <laughs> hôm qua mình nhận rồi hôm qua chúng ta được cái cảnh báo này rồi đúng không làm được cái bài tập này rồi thôi bây giờ mình sửa lại này đó bây giờ mình lại cho thêm một cái nút bấm nữa đây nhá chỗ cái phần mà phần là phần là tin mà nhận diệp lắm thế đúng không đó và mình sẽ đây chọn một nút khác này mình viết một đoạn text này à à Vân Anh chỉ à, nói cho vui thôi đúng không nói cho vui thôi chứ nhà tớ có điều kiện mà đúng không đây mình sẽ đáp cho vui nhá chị tư duy nội dung của mình nhá chứ nhà tớ có điều kiện mà xong ha ha cái Đấy, cho là nó đọc từ ha ha nó, nó biến ngay lập tức này rồi ha ha đúng không rồi um, nếu gì ta xưng hô đúng không xưng hô xong cho full name luôn full name ờ, à, muốn nhận nữa à, thì bấm à, bấm gì hai chấm này khát khao <laughs> khát khao nhận đúng không đấy sau đó mình cho cái nút ở bên dưới này à, và mình cho một nút nhanh nhá nút nhanh này khát khao nhận đó. xem là họ cho cái nút à các bạn Ê, chỉ chú ý cái nút nhanh là chỉ có 20 cái tự nhá 20 ký tự số 20 này à, khát khao này nhận đúng không bấm đăng này rồi khách khám nhận này đúng không mình lại à, nút nhanh điện lại trỏ về phần chào mừng này đúng không chào mừng này thôi cho về xin số điện thoại luôn đi đó khách khám nhận thì à, đây số điện thoại luôn nhé à, số điện thoại luôn này không về chào mừng nữa public này và bây giờ mình để copy lại đường link này đó và mình để chuyển qua đây này chuyển qua cái nick Facebook của một cá nhân mới này và mình dán vào đây anh chị xem nhé nó chạy này báo tiếp này bây giờ là một tin khác à, hi phạm thanh bình đã nhận quà một lần rồi này bên shop em giới hạn một lần nhận thôi thông cảm nhé he he à, vân anh nói nó cho vui thôi chứ nhà tớ có điều kiện mà ha ha nếu phạm thanh bình muốn nhận nữa thì bấm nút khát khao thì khát khao đi đúng không khát khao nhá ui khát khao nhận họ tên thật là uh, thím bình cho tên nó buồn cười xíu rồi ồ thím bình nhảy số điện thoại là đây lấy luôn số điện thoại mà lôi ở trường uh, xích tầm phiêu ra đúng không đấy hôm qua mình giải thích rồi nhá hôm nay mà anh chị nào hỏi lại thì mình sẽ không giải thích lại nữa đâu đây là tại sao số điện thoại hiện ra thì nó nằm ở trong cái phần system field đúng không hệ thống mặc định mà chat đã lấy từ Facebook rồi bấm ở chính xác và nó có tin ờ, thông báo một lần này chị xem nó chat tiếp này nhận quà cái này đây à nhận thông báo về nhận ưu đãi ngay đúng không bấm nút notify me hoặc là thông báo cho tôi đây chính là gì đây chính là cái chữ mô tả đúng không đấy thì cái mặc định này nhận thông báo về đặt cho mình ghi là chương trình ưu đãi đúng không chương trình ưu đãi hay hơn nhá mình sẽ sửa lại thành gì chỗ này này chỗ này này chương trình ưu đãi đúng không à, nhận ưu đãi về chương trình ờ, khuyến mãi đó về chương trình khuyến mãi ở đâu vượt quá rồi uh, nhận ưu đãi về quà tặng đi quà tặng uh, khuyến mãi ví dụ như vậy cà mở demo vậy anh chị nhé đấy thì anh chị sẽ nhận được một cái câu của nó này nhận thông báo về thông báo về uh, quà tặng đúng không quà tặng khuyến mãi thì bấm vào nút notify me hoặc thông báo cho tôi đúng không đấy thì ở cái máy tính của mình là cài đặt mặc định là tiếng Việt đúng không Facebook là tiếng Việt nên nó hiển thị là chữ thông báo cho tôi còn một số cái máy điện thoại hoặc máy tính của anh chị là anh chị cài đặt Facebook bằng tiếng Anh đúng không ngôn ngữ tiếng Anh thì phải bấm vào chữ notify me anh chị nhé nó hiển thị chữ này luôn này đó và sau đó là gì bây giờ mình sẽ bấm vào thông báo cho tôi này nếu như Phạm Thanh Bình bấm vào nút này là chuyện điều gì xảy ra rồi đấy là Bình đã bấm vào cái chủ đề là quà tặng khuyến mãi nào chủ đề này trước quên chủ đề à, chủ đề này, này đã nhận 101 một chiến lược này đúng không Bình đã bấm vào chủ đề này rồi thì chuyện chuyện gì xảy ra ngoài 24 giờ sau đó kể cả Bình không tương tác với cái pay Nguyễn Thị Vân Anh này thì uh, Nguyễn Thị Vân Anh có quyền gửi cho mình một tin bán hàng duy nhất. Tất cả 6 tháng sau tự nhiên có một tin từ Nguyễn Thị Vân Anh gửi vào Facebook của mình. Đấy là gì? Thời điểm là mình đã bấm cái nút này rồi. Anh chị hình dung không? Bây giờ 9 giờ 39 phút chúng ta sẽ dành cho anh chị khoảng 10 phút để anh chị bật và thao tác cái tính năng này ở trên cái chuỗi quà tặng ngày hôm qua nhá thì cái chiến lược của mình đi như, như sau đó là gì cứ mỗi một cái chiến dịch bán hàng của anh chị là anh chị cài cho mình một cái topic của OTNR vào có thể cài ở cuối đoạn có thể cài gì có thể cài ở cuối đoạn đoạn phần đầu này hoặc là anh chị cài ở trên đầu cài trên, trên trước phía trước đầu này nhá thì ví dụ mình sẽ mở cho anh chị một cái đề mẫu nhá mẫu của một cái um, này chat xem của bên uh, trước mình cài thì bên uh, pha chế đâu ta pha chế hình như này à bên đó bây giờ thì tạm thời đang đang chưa đào tạo được đang đóng cửa ôi rồi tự nhiên mất đâu rồi phan hoài phương chưa chưa bị làm hết rồi mà thông thường mình hay cho cái tô topic ở phía đầu ấy đó họ bấm họ đăng ký nhận ờ, khóa học hoặc nhận quà đấy thì muốn nhận quà thì vui lòng bấm vào nút thông báo cho tôi thì là chúng ta có quyền gì gửi một tin nhắn bán hàng ngoài 24 giờ kể cả 6 tháng sau 8 tháng sau 10 tháng sau 12 tháng sau họ không tương tác với mình anh chị nhé đó và bây giờ là 9 giờ 40 rồi và 9 giờ 50 chúng ta bắt đầu anh chị sẽ dành cho mình 10 phút để chúng ta luyện tập bài tập này nha bật cho mình tính năng anh chị có thể cài cái topic này ở phía đầu tiên cũng được này mình thích mình cài phía đầu thôi đó chiến lược của anh chị mà bây giờ anh chị cứ thử nghiệm đi à, chị thấy khách hàng nó bấm ở chỗ đầu tiên hay ở phần cuối cùng đó tùy từng flow anh chị nhé cứ làm cho mình cứ tư duy đi ok 10 phút bắt đầu